Mời các bạn đến với vườn Chari dùng phân bón Silic Tân Bắc Bắc Giang tại à, địa chỉ là thôn à, Đồng Quýt, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Và trên cái diện tích ờ, Chari um, trồng là từ khoảng 3 đến 500 cây và uh, với tuổi đời là 4 năm tuổi và với giống là giống Chari của bờ Gia Si đã được ứng dụng tại tại địa chỉ ở trên và ở đây các bạn sẽ được nhìn những cây cherry sai chịu cành quả to mạ bóng đẹp và ngọt thơm Xin mời các bạn à, vào ngon. thăm vườn nhé. sau đây thì mời các bạn chúng ta cùng vào vườn để ăn những trái cherry thơm ngon. À, Nào, xin, xin mời. mời các bạn. Đây, đây, đây đây bảo hơn một tí thì cũng cũng bằng cha di của mỹ đấy đấy đây những cái quả như này mà nhìn hơn một tí này phân chưa đủ em nghĩ là phân dạ, cái này phân chưa đủ này ờ, chưa là mình chưa cung cấp đấy. đủ dinh dưỡng nếu mà nếu mà dạ. nếu mà đủ dinh dưỡng thì nó sẽ bằng cha di của mỹ rồi đấy nó bằng đấy đây là thiếu à, cây nó cằn cằn thế này là thiếu rồi thiếu thiếu đây này các bạn này càng như cây ờ, đây này đây này đây các bạn đấy nó sai như này cơ mà đấy đấy phát trực tiếp mà không có cho gì đây này, đây quả này đây quả này cho đây đây cho cho cho quả này đây nếu mà nó đủ ăn đấy đủ ăn các bác này ờ, phát trực tiếp này đây đây các bạn này đây đấy, đấy. Đây. này rất sai mà rất ăn lại còn sai mà đẹp đấy chứ chữa bách bệnh ừ. nó lại chữa nhiều bệnh hôm qua là nhiều bệnh đặt là nên là nhiều bệnh bây giờ cần cái quả này đây đây đây đây đây đây cha đi Việt Nam đây các bạn ấy cha đi là giống bà la xin nhưng mà được trồng ở tại Việt Nam và cũng đã cho quả tương đối như này rồi. Điều mời mà các do... bạn à, thử thưởng thức cho. <laughs> đây. <laughs> Mời các bạn thưởng thức. Đây. Nào. Đây. À, thưa các bạn là đây là giống Chazi Brazil. Còn giống Chazi của Mỹ thì nó không có cái dâu như thế này. À. Vâng, nó không có dâu và quả nó nhìn hơn. To hơn à, này không thì có cái tài để và à, khi chín thì màu nó đặc trưng là cái màu này. Màu màu mận màu mận này kiểu như là màu, màu à, đỏ đỏ thẫm như là mận hậu đấy à. đỏ thẫm nhưng mà nó bỏ đỏ bóng nó chín thì nó bóng đẹp hơn nữa à. đấy nhưng mà đây là mình vẫn thiếu chết và vâng. vâng. thế là mời các bác thưởng thức xem là phát biểu vâng. che gì thế nào vâng <laughs> xin mời các bạn nhé xin mời các bạn theo xem là ăn cha đi trồng tại Việt Nam xem ra sao nhé quá sạch quá đây sạch là bà giám đốc vườn. lên để chuẩn bị ờ, có đầu ra cho anh em ừ. ngon tuyệt vời Đấy là quả chín nhưng mà Ngon. Vâng. phải để chín cái ăn này mới đạt tiêu chuẩn này ừ. đúng vâng. không? đấy đúng rồi. nếu mà hơi đỏ thì là đã chưa đạt tiêu chuẩn vâng đấy. mời các bạn thưởng Hôm thức qua vào vườn chia di để à, ăn tôi chảy là 20 cân bách bệnh tiêu vâng, sản rồi nhưng mà ý là nó uh, bà quan ăn là yêu cầu là phải chín thím đi ăn thì vâng. À. tôi để bây giờ là phải chín thím đi ăn thì tôi mới xuất vâng <laughs> chín ờ, tím đen như dâu đấy tím đen như dâu thì vâng. là đạt tiêu chuẩn là đấy Vâng. Mời uh, bác uh, ăn và phát biểu uh, trực tiếp của nhà vườn. Cái cha cherry bờ này này thì nó có hạt và còn cha di của Mỹ thì không có hạt Úc là nó không có hạt à? nhưng mà Đây không cái... trồng được ở Việt Nam nhưng mà cái giống đó thì lại không trồng được không trồng được ở Việt Nam trồng ở Việt Nam được nhưng mà nó không có quả nó không có quả nó không phù vâng, hợp trồng ở Việt ở Việt Nam nó không phù hợp với khí hậu và cái cái cherry Brazil này thì <laughs> nó cái vị của nó um, chua ngọt ngọt hơi chua chua thanh thanh dịu ừ. ngọt nhá ngọt hơi chua thanh nhưng mà chua của nó là thanh thanh và dịu ừ. và rất là ngon nhá rất là ngon đấy vâng. chứ không phải là ấy đâu nhưng để so với cherry của Mỹ thì nó chưa được đạt bằng đúng rồi. cherry của Mỹ nó độ khoảng 10 phần thì cái này nó chỉ được khoảng 7 phần đúng rồi đấy nhưng mà đây là như này thì... rất ngon rồi ạ rất ngon rồi nhưng vâng, mà rất ngon rồi. lượng đấy, quả nhưng mà mời và giám đốc lên để thưởng thức ờ, quả cherry của Việt Nam xem thế vâng. nào và đây là và vâng. cherry bà là sẽ ờ, cho phát ra đầu ra cherry này là cherry dùng silic tân phát bạn ra bây giờ chín đang nhiều mà thị và mình trường thì chỉ ăn thử đi bán được. Mình ăn thêm một quả nữa để mới ăn một quả này cảm nhận của nó chưa được và thế Chuẩn mày mới ăn mời quả à, nữa. bác ăn ừ. thêm quả nữa ừ. ừ. ngon lắm ngon ờ. tuyệt vời luôn bách bệnh tiêu tan luôn <laughs> tiểu đường này càng tốt <laughs> ung thư vòm họng này khỏi ngay <laughs> đấy à, Ờ, tôi ờ, dòng là năm nay mới bói năm đầu tiên đấy rất là đấy nó phải chín đen vậy đây nó phải chín đen như thế này thì vâng. là được nếu mà như thế này ăn nó sẽ có vị chát và không vâng. bác ờ, ăn chị mà chị ăn thử quả đấy là trên trên cây nó hay ở cái chỗ đoạn là đúng rồi nếu mà cây trên một cái cây này nó có nhiều cái hay là thứ nhất có quả chín nhưng Đúng mà rồi. cũng có cái quả xanh vẫn có quả xanh và vẫn đã dạ, có đồng hoa lại có dạ, lại có, có hoa, có hoa. nếu như cái quả này nếu như cái quả này nhá thì nó nó xanh đúng rồi. thì ăn nó cái vị nó không ngon đâu đúng rồi, nhưng cái vị ngon. này thì ngon tuyệt đúng đúng rồi thế cho nên là mình phải đặt là, à, là cứ chín thím đi ăn thì mình vâng. xuất vào ừ. thì mới là đạt là tiêu chuẩn cái này thì nó chưa được độ ngọt của nó độ đúng đường rồi. chưa cao nó lại rôn rốt nó phải? chua rôn rốt đúng rồi. nhưng mà cái này sang cái này là nó thì nó ngọt nó khác hẳn phải không nó ngọt nhưng mà nó nó ngọt khác hẳn đúng rồi. và nó lại có hơi vị chua thanh thanh rất ngon à, đúng. rất ngon ngon tuyệt luôn đấy nhưng mà nói đúng ra là à, mình đoán là chưa đủ lượng chưa đủ chất nếu ờ, đúng phân nó sẽ to ừ. nó sẽ to quả mà ngon hơn thật sự ừ. là chưa biết là mình bón muộn quá bón đây muộn là mình bón muộn bón muộn chứ chùm nó cái này cơ mà vâng mình Nếu bón muộn quá nó to ra thì có phải đẹp không phải vâng đúng rồi đây là những cái quả này này là nó nó, nó thưa này tại vì mình không có đủ cho nên những quả thưa về quả xanh quả này thưa là, quả to. là là bây giờ nó xanh thế này nhưng đã rất to rồi này xanh mà đã to đây đây là có silic rồi đây này có silic rồi cái này có silic thì nó mới to như này này đấy đây có silic đây các bạn này có silic thì chùm nó to như này đây là chủ vườn bón muộn quá phân silic rồi vâng cái này là có silic rồi quả mới vâng. to này còn nếu không có silic thì vâng. quả như thế này mà đến lúc chín à, thì nó to lắm đấy nó phải to bằng cái cherry của Mỹ luôn đấy. đấy. Đấy, tôi tưới phân silic ờ, một cây thí đây. Thí điểm đây một cây, à? con mà tôi tưới silic ờ, đây. Đây. À, đây tưới đấy, đây, cây ờ, tưới. Một cây, một cây tưới. kia là cây kia là bón, bón mà cây này tưới. À, cây này là cây cây tưới à? Cây tưới, tưới thì nó bốc nhanh hơn. Cây tưới silic đây. Cái tưới nó, nó bốc nhanh hơn. Đấy, bốc nhanh và quả to hơn đây này. Đấy, quả, quả to hơn này. Thí điểm để mà nó nó vẫn cương mà quả nó đã to thế này rồi nó vẫn ương mà quả lên nên nó to đấy. Đây quả vâng. ương đây. Mà cây đây. nó bé này. Vâng. Quả ương này. Cái cây này đây quả ương đây này. Đây quả đấy. ương mà đã to lên này rồi. ương đã to này thì quả chín thì nó phải bằng nó phải to hơn. Nó phải bằng cái cherry của Mỹ đấy. To hơn một ít vâng. đúng rồi đấy. nó bằng đấy. em với bác xem nãy là bằng của Mỹ đấy. Có phải không? Đấy. Ừ. To chứ. Đây này quả của nó mới ương Nếu mà nó mới ương xong cái hoa này nó ra nó lại đậu quả nữa này bác này không bao giờ thui. Vâng. Nó vâng. lại cứ thành quả luôn. Vâng. Mà vâng. cây này lại vừa ăn lại vừa làm cảnh đẹp lắm vâng cánh đẹp à. và món này tươi không thưa béo. bà con là cái cherry uh, ờ, brazil này nó rất hay ở chỗ là thế này này trong cùng một lúc nó đang có những cái quả mà nó chuẩn bị quả xanh, quả xanh. còn đang cho mình chuẩn bị là thu quả này đấy có những quả chín thẫm đen này đen đang chuẩn bị thu nhưng lại có quả ương như thế này đấy và nó lại còn có những cái tức là nó có nhiều thế hệ quả trên đó chị cứ đứng vào đấy đây nhiều thế hệ quả trên những cây này nó lại còn còn có những cái quả ương ương hơi hồng hồng như thế này hơi hồng hồng này sau đó nó lại có cái quả loạt như thế này đấy và nó lại có những cái quả loạt đầu đũa và cuối cùng nó lại có hoa đúng rồi và tiếp tục nó là lụ nó vẫn ra lụ vẫn ra bình thường đây lụ đây cái này có thể cho chúng ta thu quanh năm và vâng. thu quanh năm đúng rồi. và một năm nó sẽ ra hai, hai vụ hai vụ một vụ và và thời điểm này được thu vào một vụ là đến tháng 8 mình bắt đầu mình lại bắt quả tiếp đúng rồi đấy bạn thì rất là sai bà con để giải quyết cái vấn đề mà quả bé bởi vì bây giờ là các bác các chị lại đang chăn trở là um, ừ, cari rất là sai nhưng à. mà vâng. đấy cái làm, làm thế nào để cho quả làm to nào để cho làm thế nào để cho độ ngọt nó cao hơn và đúng, nó đúng, đúng. Đấy. nó nó nó dịu chua chua dịu đúng, cái vị của cari đấy đấy, đấy đấy thì mình phải bổ sung cái phân bón đấy đây thưa các bạn đây ờ, chất lượng quả quay mới đẹp nữa tại sao mà lại ờ, ăn nó chưa được chất lượng là phải cho chín ông qua trái rồi vâng. trái gì rồi chip khách đây các bạn đây này sai thế này thôi quả xanh nó nó nó ngon nó nó nó ăn hết rồi vâng đúng rồi chứ mỗi một cành ở đây có khi phải đến mấy chục quả đây này các bạn vâng. đây này đây cái cây này thì ừ. nó sai nếu một một cây mà đến lúc thu hoạch thì chắc nó phải độ đây. nó phải năm sáu bảy cân đây này. Đây. Nó sai này. Nó sai như này chỉ có gãy cành thôi các bạn ạ. Đây này. Nó sai khủng khiếp đây Đấy. Đấy. Đây, nó sai khủng khiếp luôn. Chùm đây này, nó cứ chi chít quay sát đây đây ví dụ như là những cái chùm đấy chĩa nhánh nào cũng có quả cành nào mỗi có. gần như là mỗi đầu cành nào cũng có quả đây ví dụ như cái đầu cành này chẳng hạn nhá trên đầu cành này này ba sáu chín mười mười quả nhưng lại vẫn có quả bé đây những cái đầu cành này đầu cành nó sai chi chít thế này giữ nguyên này đầu cành sai chi chít đấy sai lắm có quả đang chuẩn bị chín nó có nhiều thế hệ quả đây đây đây, đây. cây rất bé nhưng mà rất nhiều quả cây rất bé đây đây nhá này đây đấy vừa quả chín vừa quả xanh rất là xanh này đấy đây cái cây này thì thưa hơn nhưng mà quả lại rất to các bạn này đây, các bạn đây đây này đấy vừa chín vừa xanh này vừa chín vừa xanh này cây dại nắng tán nó phun phê luôn đấy đẹp không ừ. vừa chín vừa xanh em à, muốn à, hỏi chị bên à, phân bón thì em năm nay cây che di bà xin của em là năm nay là năm thứ tư là bắt đầu là bói năm đầu tiên thì em muốn hỏi chị là cái cây của chúng em làm là chất lượng quả như này chị thấy đã được chưa là thì em theo nhà vườn là em thấy quả cũng sai được rồi nhưng em đang hỏi chị là cách chăm bón về phân là như nào để cho à, trái nó to mà được ừ, quả là đạt chất lượng ngon và ngọt vâng chín đẹp mã đẹp vâng vâng câu hỏi này cũng là một câu hỏi thì rất hay của những người trồng cherry tức là bà con có thể tạo ra là cái độ sai nó vâng. sai như này vâng. thậm chí có những cây còn sai hơn nữa vâng. những cây mà ở đây tôi nhìn thấy là nhiều khi quả còn nhiều hơn lá vâng. nhưng để cho cái quả cherry nó to mọng vâng. nó to mọng mà nó phải đảm bảo tương đối ví dụ như cherry của Mỹ nó được 10 phần thì của chúng ta phải được 8 7 8 phần. và và chất lượng nó ngọt, nó không bị chát. Nó ngọt, ngọt thanh dịu mà nó không bị chát. Và ờ, nó cho cái quả to trái nhưng mà to đồng đều. Chứ không phải quả cha quả con cũng không đạt. Đúng. Thì ờ, chúng ta phải bón phân silic. Và phải bón phân silic và với cái cây mà 4 năm tuổi như này thì chúng ta sẽ bón là uh, ờ, 3 lạng, 3 cho đến 5 lạng trên một gốc thế này kết hợp với phân đa lượng vâng. đa lượng ờ, trong đó là là NPK đấy vâng. thì bà con ừ, NPK loại nào cũng được thì bà con cũng bón khoảng 2 đến 3 lạng NPK đấy hoặc là 3 đến 5 lạng NPK cũng được kết hợp với 3 đến 5 lạng phân trung lượng này chúng ta bón quanh tán và một cái lưu ý là khi bón thì bà con nên chủ động bón từ trước khi cây rau hoa vâng. bón trước khi cây rau hoa và sau trong quá trình cây đậu quả thì mà bà con thấy rằng quả nó vẫn còn bé vẫn còn cành thì ta có thể bổ sung thêm cái phân silic thì lúc này ta phải cũng phải bổ sung từ 2 đến 3 lạng và trên một gốc mấy và ngoài ra thì bà con có thể dùng cái túi 300 g này cái túi 300 g này dạ. mình pha với tỷ lệ là từ 60 60 cho đến uh, ờ, 100 lít nước ta phun ta phun khi mà nó đậu quả xanh như thế này này dạ. thì ta phun thì cái việc phun này nó tạo cho cái quả thứ nhất là cái quả nó nhanh lớn ừ, mã nó đẹp cái dáng nó cân chuẩn nó nhanh lớn và nó cho nó làm cho cái cái cái quả này nó làm dai cuống để nó chống dụng quả này wow. Vâng. nó chống dụng quả nó quả cho quả nhanh lớn cho mã đẹp đồng đều wow. Vâng. và tức là đồng đều ở đây là trên 100 quả cherry wow. thì vâng. nó phải được tới khoảng 90 quả loại một wow. chỉ có 10 phần trăm 5 đến 10 phần trăm quả loại hai thôi wow. nhưng mà nếu dùng phân thường nếu mà ta chỉ dùng phân đa lượng không thôi thì ừ, do là mất cân đối, cân đối dinh dưỡng à. tức là mới chỉ có phân đa lượng và thiếu hẳn trung vi lượng à. thì cái cherry này quả nó sẽ không to đồng đều thì ừ, mã nó không đẹp thì trên 100 quả thì các ừ, bà con chỉ thu được khoảng độ 60 quả loại một thôi còn lại 40 3 40 quả là loại 2 thì à. như vâng. vậy thì ta vẫn chưa đạt yêu cầu à. và nếu như không có phân trung vi lượng thì quả cherry nó nó không bóng à nó bóng ít cái độ bóng nó chưa cao nó chưa mọng nó chưa mọng nó chưa nhiều nước và mình cảm giác như là nhìn cái cái cái cái cái cái, um, cái màu mã của nó nó không được đỏ ừ, thẫm như là của dâu à. nó không được à, nó không được căng căng mọng quả à. thì, thì, ừ, à, ờ, trong quá trình làm thì bà con lên bổ sung cái phân trung lượng đặc biệt là phân silic để kích thích thứ nhất là kích thích cái bộ rễ bộ rễ cho nó bộ rễ sinh trưởng phát triển tốt này tạo ra nhiều rễ mới và khi mà có phân Silic thì nó tăng cường cái độ hấp thu nó mang dinh dưỡng lên nuôi cây nuôi cây hiệu quả tốt hơn Đấy. hiện tại thì ở gốc phân gốc cây của mình đây cái phân NLVK của bà con hoặc là phân chuồng bón cây vẫn còn rất nhiều nhưng mà cây cái sự hấp thu của nó chưa cao bởi vì uh, trong nhiều năm ta lạm dụng cái phân đa lượng ta bón nhiều quá cho nên là nó bị chai đất chai đất cho nên là cái độ mà dẫn truyền thức ăn lên nuôi cây nó chưa được, được tốt thì khi có phân silic nó ngoài cái việc mà cung cấp những cái dinh dưỡng ra thì nó còn là một chất dẫn thức ăn nên là nuôi nuôi cây nuôi quả tốt hơn Đấy. đây đây ví dụ ta sang đây như thế nào ở đây ở đây cũng bắt đầu có cái cái quả chín ở đây này đây quả chín rồi đây nó cũng có những cái quả chín rồi nhưng mà mình nhìn ở đây là trái nó nhỏ nó nhỏ cái da nó chưa căng à, nó chưa căng đấy nó sai thì nó sai khủng khiếp như thế này Đấy. nhưng mà nó nhỏ nó nó chưa căng vì nó thiếu cái phân trung vi nữa Đấy. thì ta bổ sung bây giờ ta bổ sung cho nó vào lúc này ta bổ sung vào cho nó thì khi mà ta hái những quả chín này rồi thì nó sẽ đẩy những quả ương này lên thành quả chín quả nữa. xanh lại thành quả ương <laughs> và quả à, lon quả con thì lại nên lấy quả nhỡ và hoa thì lại tăng thì lại đậu quả hơn wow. nó vâng. cứ đẩy dần dần lên ừ. thì nó mới đảm bảo cái độ trái to và đồng đều mọng trái và mã đẹp cũng như là à, trong phân xinic thì có những cái thành phần để tạo cái độ ngọt cho cherry cho nên là khi bón vào đây thì cherry nó hết hết cái vị chát mà nó tăng cái tỷ lệ để à, ngọt lên thì nó rất là là là ăn nó rất là hấp dẫn rất là ngon Ngân thì với cái vườn cherry đẹp chất lượng cao ừ, theo chúng tôi đánh giá như vậy thì bà có khẳng định là cái vườn cha di này là vườn cha di sạch không? À, tôi à, quá khẳng định là sạch à, một trăm phần trăm. Dạ. Ở đây thì về cái thuốc bảo vệ thực vật khi mà dùng cái phân bón silic tân phát thì bà đã giảm được bao nhiêu lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Tôi sẽ giảm được à, à, 70 phần trăm. 70 phần trăm thuốc bảo vệ thực vật. Và dạ. và cái cây cherry này thì về cái đặc tính của nó là nó có bị sâu bệnh nhiều không ạ? nó à, cũng à, nếu dòng dùng cái phân Sinic này là sẽ kháng được cả sâu bệnh là được dùng ờ, không hết bao nhiêu ờ, tiền cho bệnh tức là uh, giảm được ừ, nhiều tiền thuốc bảo vệ thực vật đúng không ạ và vâng. và và ừ, cái uh, khi mà có cái phân silic thì cái sự sinh trưởng của cây phát triển như nào phát triển là à, cây à, xanh và quả rất à, bóng mà lớn trái lớn nhanh trái lớn nhanh lớn nhanh mà chất lượng là ngon ngon vâng và cái vườn tổng thể vườn này thì mình đã thu được bao nhiêu cân rồi? Thu bói được bao nhiêu cân rồi? Tôi uh, bói được uh, một đợt là được uh, khoảng uh, 20 cân. 20 cân rồi. và vâng. vâng. Thế là đã thu được 20 cân rồi đấy. Vâng, tôi Và nếu như là các bạn muốn đến thăm vườn cherry chất lượng uh, ngon của bà thì liên hệ với số điện thoại nào? Uh, liên hệ với số điện thoại là 03 66 480 497. Vâng. Và giới thiệu luôn cả địa chỉ ở đây ạ. Địa chỉ là à, thôn Lộc Quýt, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Vâng, vâng họ tên. Họ tên à, tôi là Phạm Thị Ngọc. Vâng. À, các bạn ơi, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Phạm Thị Ngân ở đây để các bạn tiện à, đặt mua cha ri ngon, sạch chất lượng cao. Và nếu như các bạn muốn đến thăm cái vườn cha ri xinh đẹp này để thưởng thức những trái cha ri chín mọng, à, thơm, ngon à, mà bấy lâu nay mình đang à, mong muốn được thưởng thức những trái cha ri tại Việt Nam thì mời các bạn hãy đến đây nhé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 Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Dạ, cảm ơn à, các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.